À, em uh, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn em. nữ bên kia và quý vị khán giả. Em uh, tên là Hoàng Văn Thịnh, năm nay em 26 tuổi. Quê quán uh, của em là ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Uh, công việc hiện tại của em là làm sale bất động sản ạ. À. Thì uh, trước đây thì em có làm uh, lái tàu ạ. Lái tàu luôn. Lái tàu là thuyền thủy thủ đó em hả? Thủy thủ hả? Dạ không, em em lái lái tàu đường sắt ạ. À lái tàu à, đi tàu hỏa đó hả? Dạ đúng rồi ạ. À, à. còn em? Em chào chị Hồng Vân ạ. Ừ. Em chào anh Quyền Linh ạ, chào, chào em. bạn Nam bên kia và chào khán giả trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu là em à, là Lê Thị Trà Giang ạ. Hiện tại năm nay em 26 tuổi ạ. Em là nhân viên ngân hàng ạ và em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. ạ Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa ạ. À như vậy là hai bạn cùng quê đó. Dạ. Ừ. Rồi em em nói luôn về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì có lẽ là là người khá là độc lập. Ừ. Và rất là quan tâm đến người khác là một người sống rất là tình cảm ừ. thế còn điểm yếu yếu thì ờ, có lẽ là hay mềm lòng hay tin người ấy ạ dễ tin hả cả tin hả đúng rồi dễ dễ dễ tin người ôi ơi vâng. rồi có thói hư tật xấu gì không ví dụ như là ghen tu mù quáng, hay là uh, <laughs> nghiện bia nghiện rượu hay làm cái gì đó cũng thỉnh thoảng hay đi nhậu với cơ quan nhưng mà chắc là không đến mức nghiện đâu ờ, rồi bạn trai em ưu điểm khuyết điểm thế nào điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng ạ có cái là em quyết làm cái gì là em làm luôn nói chung là nếu mà ai cản thì cũng không cản được em thường thường thì em làm xong em mới nói à, nói chung là em có một cái giống bạn ờ, bạn nữ bên kia là có cái là mềm lòng ví dụ mà người ta mà cứ năn nỉ mình là kiểu gì mình cũng đồng ý điểm yếu nữa thì là chắc là em uh, uống bia hơi nhiều em uh, có mấy mối tình rồi dạ em uh, trải qua hai mối tình ạ Lý do tại sao chia tay? Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý ạ. Thì lúc đó là em làm lái tàu nên mà em chọn là công tác ở ngoài Nha Trang, bạn nữ thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh nên mà nói chung là cũng em cũng vô tâm nên mà hai bên mới chia tay Bao nhiêu lâu rồi em chưa yêu lại? Là từ uh, 20 2016 đến giờ ạ. 16. Cũng Trời. 4 năm rồi. Cũng 4 năm rồi. Ừ. Còn em thì sao? Em 6 tháng. mới chia tay mối tình ờ, kia là 6 tháng vậy mấy mối tình rồi em ba ba mối tình dạ mới chia tay mối tình thứ ba 6 tháng còn vấn vương gì không ủa quen nhau bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi em ba năm rưỡi ạ ba năm rưỡi vậy là có vấn vương còn vấn vương không không ạ phù nhưng mà ờ, chia tay là từ phía nào lý do em với bạn nam ấy thì ờ, bị cũng yêu nhau nhưng mà vì bọn em cũng cũng khoảng cách cũng khá khá là xa yêu xa hả Vâng, thì uh, ờ, 3 năm rưỡi nhưng cũng phải mất khoảng tầm 2 năm rưỡi là yêu xa rồi. Ừ. Em ở trong này thì bạn ấy ngoài Bắc. Ừ. Hai người không không hợp về về quan điểm sống. Ừ. Bạn ấy cũng thừa nhận luôn bạn ấy là người rất là gia trưởng. Ừ. Em cũng muốn cho bạn ấy cơ hội nhưng mà sau thì bọn em chia tay thì cả hai cũng chia tay rất là vui vẻ. Ừ. cũng cũng không không cảm thấy là không cùng quan điểm thì sẽ không thể đi tiếp được nữa. Nhưng một cái tình yêu mà ba năm mấy rồi mới có 6 tháng mà nó không còn một cái gì vương vấn hết ha mà tại vì lý do à, nào mà nó nhanh đến mức như thế em tại vì là chia tay trong vui vẻ có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ không còn đồng quan điểm nữa thì nhẹ nhàng chia tay thôi à. <laughs> nghe chia tay mà cười tươi thiệt anh cũng à. rất là lạ đến qua coi đàn gái coi em chào anh ôi chào em gái có đôi khi người ta chịu đựng nhau quá đó người ta cần phải chia tay và cuối cùng chia tay được người ta giống như thoát khỏi một cái điều gì đó người ta rất là vui bây giờ đã, đã coi như là chuẩn bị đón nhận một cái mối tình mới chưa em mở trái tim không dạ rồi ạ rồi rồi không? đúng không chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không em cho đàn trai biết hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào thì cũng trải qua một vài mối tình rồi thì ừ. em cũng cảm thấy là người mà có thể hợp với em ấy sẽ thứ nhất là một người đàn ông chín chắn chín chắn biết tách tách biệt được ờ, công việc và chuyện tình cảm ừ. có nghĩa là sẽ không để cho hai cái việc đấy nó ảnh hưởng thế còn ngoại hình thì sao chắc sẽ phải cao hơn em là bây giờ em cái cao hơn em là phải là bao nhiêu mới là cao hơn em chắc phải mét bảy tư trở lên mét bảy tư trở lên bảy này cao lên. quá mà ừ. không sao bên đây ừ. có thể đáp ứng không mét chín tư á à. đứng trên ghế á bạn trai em muốn tìm một uh, nửa yêu thương của mình như thế nào nếu mà nửa yêu thương thì em thấy là uh, trước tiên là về tính cách đi ừ. nói chung là tính cách thì uh, hiếu thảo hiếu ừ. thảo là đầu tiên tốt bụng Tốt lành tiền ờ, lành biết uh, gọi như là trưởng thành một tí anh ạ ừ. còn uh, chiều cao cân nặng hay là tóc dài tóc ngắn um, à, chào chị chào em dạ, dạ chiều cao thì uh, em nghĩ là tầm khoảng một m năm mươi trở lên là được rồi da trắng một tí nếu mà tóc dài thì tốt tại vì ừ. em rất là thích con gái tóc dài ừ. ngoại hình thì uh, ú ú một tí chung là con gái có da thịt thì trông đẹp hơn ú em ú thích. là sao ý em nói ú ú là sao hả dạ không gầy ạ không gầy á dạ ú <laughs> ừ em thì em dạ. thích về dáng hay là thích về khuôn mặt thích khuôn mặt đẹp hay là dáng đẹp em nghĩ thì uh, dáng dáng với lại mặt thì vừa phải thôi chứ nói chung là đẹp quá thì không phải là của mình à. mà em em cũng thích ngắm cái đẹp nói chung là em rất là thích ngắm cái đẹp à. đâu phải cái đẹp nào không phải là của mình đâu quan trọng mình cứ tự tin hay không thôi dạ. em hình dung như thế nào về người bạn nữ bên rào này theo về cảm nghĩ thì em nghĩ là tính cách của bạn nữ này là cũng khá là chín chắn và độc lập ạ ừ. mà cùng quê đã thì lại càng tốt quá mở rào bắt đầu đi thịnh chào bạn à, tới đây thì mình có món quà tặng bạn mình cũng có một món quà tặng bạn bạn cũng có thể mở ra được bởi vì là nó là một cái bánh kem ấy nó cũng có ghi chữ bạn có thể mở ra để xem bạn cao là mà đi giày cao gót tâm ra thấy nó hơi đấy bên kia à, đó kỷ niệm lần đầu gặp nhau ha <laughs> rất là dễ thương ạ cảm ơn bạn nhé bạn với tôi vậy đó hả cũng dễ thương ha rồi em ngồi đi hai đứa ngồi rồi nói chuyện với nhau đi cho mình xin lỗi chứ là lúc nãy bạn giới thiệu ấy nhưng mà nhỏ quá nên mình chưa nghe rõ tên bạn ấy <laughs> bạn có thể giới thiệu lại được không à mình mình tên là thịnh thịnh à, mình lại nghe nhầm là tên là thuận nên là mình mới hỏi lại bạn là tên giang đúng không nhỉ ừ mình tên là giang khi mà ở bên rèm á thì thực ra là mình cũng cũng có tưởng tượng là bạn nữ đối phương là trông như thế nào á nhưng mà nói chung là mở rèm qua thì nhìn thấy cao quá mình thì cũng cao tới mét bảy ba đó ờ. kém chút xíu so với tiêu chuẩn của bạn <laughs> thực ra mình không có tiêu chuẩn gì đâu <laughs> thôi bây giờ mình quan điểm về tình yêu quan điểm về hôn nhân như thế nào các bạn có thể trao đổi với nhau bạn nữ trước đi ạ chắc người chồng của mình sẽ là người uh, hiểu biết hơn mình kiểu như là là người cho mình lời khuyên ấy ví dụ mỗi lần trong cuộc sống hay công việc mà có gì khó khăn ấy chia sẻ thì mình sẽ sẽ sẽ chia sẻ với bạn ấy rồi bạn ấy sẽ cho mình những lời khuyên và hơn nữa là người đàn ông của mình sẽ là người mà sẽ biết biết lo cho mình mình mình thích một người đàn ông lãng mạn <laughs> bởi vì bản thân mình cũng rất là lãng mạn <laughs> bây giờ đầu tiên á, là em muốn là những cái điều mà em mong muốn ở cái người à, bạn trai á thì chị nghĩ là đầu tiên em phải đổi cách xưng hô em phải tự áp đặt gọi bạn đó là anh tại vì khi mà họ là anh rồi tự nhiên họ phải thấy mình phải có trách nhiệm với người em và như thế thì có nghĩa là em sẽ đạt được những điều mà em mong muốn ừ. như vấn đề mà em nói á ừ. là về vấn đề trưởng thành thì anh chắc chắn là anh trưởng thành nói chung là anh trưởng thành biết suy nghĩ còn vấn đề lời khuyên nó nhiều khi anh khuyên nhiều quá sợ em nhàm chán thôi <laughs> anh nghĩ gì về, về uh, em đi đi đi sớm về muộn và vui vui chơi quá đà với bạn bè với đồng nghiệp nếu nếu mà như thế nếu mà ví dụ mà em có thể xác định mà trước khi em đi á thì em có thể nói với anh là ừ hôm nay là em sẽ đi với bạn có thể là sẽ về trễ anh cũng không cần phải chờ là thế này thế kia tại vì thực ra là anh đi làm cũng ít khi mà anh về trước tầm khoảng 10 giờ lắm thực sự là ít khi về trước 10 giờ thường thường nếu mà về sớm thì anh cũng đi công viên anh đi dạo á hít thở không khí xíu chứ ít khi về nhà sớm lắm cái vấn đề mà em đi chơi thì có thể là em nên nên nói với anh cái vấn đề đó thì anh thông cảm lắm không vấn đề gì cả giả sử như bọn mình mà quen nhau thì anh sẽ định bao giờ thì bọn mình sẽ kết hôn nếu mà được nha thì, thì nếu mà muốn sớm còn tùy thuộc vào có thể là mong muốn của anh nhưng mà còn mong muốn của gia đình em nữa ví dụ ừ. gia ờ. đình em mong muốn sớm hơn ý, thì có thể là mình uh, cuối năm nay đó là à. sớm nhất còn nếu mà trễ nếu mà em đợi cho anh cái có nghĩa là cái công việc của anh thì nó cũng ổn định rồi nhưng mà ý là à. nó có nghĩa là tài chính khi mà nó dư dả hơn thì mình kết hôn thì nó anh nghĩ thì nó nó sẽ không có áp lực nhiều nữa ừ. thì có thể là đợi thêm một năm nữa nhưng mà nếu mà sớm nhất thì là cuối năm nay ạ hỏi anh một câu hơi tế nhị tí nhá anh nghĩ gì về việc uh, cưới nhưng không đăng ký kết hôn? Cưới nhưng không đăng ký kết hôn là sao ạ? Có nghĩa là dụ, giả sử như là mình mình cưới thôi, mình sẽ ừ. không đăng ký kết hôn. Thì anh ok không? Không thì thực ra thì anh cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề nó sẽ như thế nào cả nhưng Đấy, mà nếu mà mà <laughs> nếu mà em thuyết phục anh để anh cảm thấy là như thế là hợp lý thì chắc chắn là anh sẽ ok. Chứ anh không có bảo thủ có nghĩa là phải bắt em như thế này, em thế kia. Mà ví dụ em nói hợp lý thì anh sẽ làm theo, anh sẽ nghe theo. Nhưng mà lý do tại sao vậy? À, em, em chỉ hỏi anh xem quan điểm của anh như thế nào thôi <laughs> Bạn ơi chị hỏi để thử xem quan điểm của em ra làm sao thôi dạ. Đó Ví dụ như em đồng ý hay là không đồng ý thì em nói Rồi Đó Bây giờ theo hạn. anh nghĩ là các bạn quan điểm thế nào về sống thử trước hôn nhân ừ. Rất cảm ơn anh Quyền Linh vì có một câu hỏi rất là hay Đấy, nó nó cũng nó cũng như kiểu như thế Thực chất thì nếu mà anh thấy thì cái vấn đề nó thực ra là ngày xưa thì người ta hay không thích cái vấn đề đó nhưng mà anh thấy nếu mà bây giờ ờ, cả bạn nam và bạn nữ đều muốn như thế thì mình sống thử với nhau không sao tại vì khi mà mình sống với nhau rồi mình ở bên cạnh nhau thì mình mới biết hết được cái tật xấu là cái tính tốt người kia thì mình cảm thấy nếu mà chấp nhận được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân bạn gái có có đồng ý quan điểm đó không không theo em thì ờ, như thế nào thôi thì bây giờ em sẽ trả lời theo cảm xúc bây giờ ha ừ. thì ờ, em nghĩ là không không ok <laughs> không ok Thế là em sẽ không không sống thử ừ. nhưng mà tại sao lại em lại đưa ra vấn đề là phải cưới cưới mà không đăng ký kết hôn em em chỉ muốn hỏi quan điểm của bạn nam xem bạn nam sẽ trả lời như thế nào chứ không phải là lời đề nghị của em <laughs> bây giờ bạn trai có thể à, hát một bài nào đó để tặng bạn gái mình uh, giao lưu tí âm, âm nhạc đi tại vì hôm nay đến đây thì thực ra là cái cái cảm xúc nó cũng hơi lẫn lộn đó nên mà ví dụ mà nhớ bài nào thì hát bài đó thôi chứ cũng ừ, không biết là okay. biết hát bài nào hết á ờ, hát bài em ổn không đi cuộc đời đã nói mình dành cho nhau tại sao duyên trời chẳng thâu ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu trời mưa ngầu rất lâu điều anh muốn nói là em ổn chứ tình yêu đôi khi cô yêu chưa chắc đã về với nhau Điều gì khiến mắt lệ tràn hoen mi Ngày em đi trời mất chi Được rồi Trời mất trí luôn rồi đó Ngồi vào ghế chuẩn bị bấm nút thôi Bấm nút là trao duyên Là hẹn hò Là đồng ý yêu đương Nhưng nếu các bạn không có rung động trái tim Thì không cần bấm Chúng ta để cái nút bấm đó cho rất nhiều đối tượng Đừng lấy đi cơ hội của một người khác nếu như ta không rung động bằng trái tim của mình nào chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một hai và ba, hết thời gian như vậy là cô gái không bấm bây giờ tôi mới biết tại sao nè bạn này rất là khó tính bạn ấy đưa ra một số câu hỏi ừ. xoáy đắp xoay ừ. và cái câu hỏi đó khi mà trả lời không đúng cái suy nghĩ của bạn là bạn đã quyết định đúng không à, thực ra chị hồng vân nói và em cũng đúng em rất là rất là bất ngờ khi mà chị hồng vân nhận xét như thế ừ, thực ra em cũng không không đến mức là khó tính lắm nhưng mà em bất ngờ hỏi một cái câu mà nghĩ gì khi mà mình chỉ cưới thôi mình không đăng ký kết hôn thì bạn đã không không không thể đưa ra một lời trả lời nào cho em cả tức là phải đưa ra trả lời và giải giải thích cái có câu cái trả lời đó đúng mình có nghĩa là nếu chị mà là em nãy là chị biết ngay là em đã hỏi xoáy đất xoay bạn này nếu là chị là không có chiều theo Hà đã cưới là phải đăng ký kết hôn Đó là một cái điều bất di bất dịch Thôi hôm nay thì có lẽ các bạn có duyên mà không có phận Chúc các bạn sớm tìm được một nửa mảnh ghép của mình Một nửa yêu thương của mình Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh ạ